cái lần đầu tiên khi mà anh gặp mẹ vợ đó nha anh cảm giác như thế nào bình thường phải có ấn tượng gì chứ ờ... anh gặp mẹ vợ trong cái dịp nào thì cái đợt mà anh ờ, đi chung với lớp k 3 xuống nhà của oanh oanh á dạ. à, thì nấu ăn á thì gặp thôi ờ, cũng không có để nói chung là không không không không không nghĩ đây là mẹ sẽ là mẹ vợ tương lai của mình dạ đúng rồi à. cái ờ, bữa đó là nó xuống con oanh nó không có nói là ở đây là người yêu của con mà nó nhỏ em nó nói thì nhìn nó thì thấy cũng được cũng được ha <laughs> cũng được con đóng thích đẹp đi sân khấu hot cô vân lắm mẹ đúng lọc <laughs> là được không đẹp trai cũng được mà nói tướng hơi nhỏ con dạ <laughs> rồi ảnh về anh làm rễ ờ, có ổn không cô thì cũng được thôi chứ cũng không ổn gì đâu cái chỗ được thì nó nhanh nhẹn dạ. nhưng mà ờ, nó có cái tật cứ hãy đi về làm thì làm còn mới nằm đâu ngủ đó thì anh em mình trong nghề biết mà không em không có ngủ vậy không có trời dạ ơi. em không ngủ vậy anh đừng nói vậy cho tới cái ngày mà nó có con cũng vậy nữa dạ con á thì mình sợ nó khó có nó về cái nó bồng con nó nằm trên mình nó là nó ngủ Đúng. mà con ngủ chưa ngủ ừ. luôn ngủ để trên mình ngủ luôn à nó không chịu thả xuống giọng ngủ trước rồi anh <laughs> ninh ngủ ngủ đi con à. ba ngủ trước nghe con <laughs> mình có con rồi con á mình phải ẩm nó tới khi nào nó ngủ mình phải thả xuống chứ để mình ẩm được mình nó khó lắm dạ thì đó nó tập con nó khó cái xong cái nó đi nó đi cái nó để nhà cho mình cứ là con nó ngủ là mình phải ẩm đi tới đi lui phải nằm dẫn thôi nó mới ngủ con rể có phụ nấu nướng dọn dẹp nhà cửa cùng cô không có khi có có khi không <laughs> nhiều lắm thì nói chung là nó ngủ á nó về yeah. Dạ. nó nằm xuống là nó ngủ Mình ngủ là chính hả yeah. Dạ. nói chung là việc việc này trong nhà mà mà nguy hiểm tới tính mạng là là là nhiều ở phần em ví dụ ví dụ như là bắt đèn nhà thì có 5 người thì bốn người đứng dưới bệnh ghế mà cao quá anh rồi cứ cái việc gì mà trong nhà mà khó cái là bá đức á bá đức á đó ừ. là bây giờ là nói chung cũng ờ, không biết mình sao ờ, nhiều lúc cũng ờ, thấy tự hào lắm tại năm từ tháng đại nhận phu người ta mới nhờ những việc khó em là trụ cột trong gia đình tự hào là người đàn ông bản lĩnh trong gia đình đó hả không bản lĩnh thôi chứ vẫn không cho trụ cột anh không cho trụ cột <laughs> có bao giờ mẹ la con rể chưa không có la gì mà khi để trong lòng nó hơi bực dạ bực chứ nó ngủ hoài bực chứ ngủ hoài với lại nó dạ. nó hay nhây nhây dạ có ngày nó cứ chọc cho vợ nó ờ, chửi nó không trời ơi hai đứa gây lộn dạ không phải gia đình cô đâu đi quay với con đoàn phim ai cũng mệt mỏi giọng hết trơn nói hoài à cô ơi nói hoài tới giờ ta nghĩ cũng nói nữa vui mà em vui không có vui anh ơi không ai vui luôn á người ta mệt lắm luôn á mà nói hoài nói nhiều lắm cô mà mỗi mỗi lần mà ông lại là người ta đi hết trơn ta né ổng của cô cái này chọc vợ có giờ chọc mẹ vợ không dạ không chưa dám chưa dám mẹ vợ thì nó không dám rồi vợ nó nó cứ chọc hoài nhiều khi lên à, ăn cơm chung với mình mà nó cũng chọc nữa dạ. nó chọc xong cái hai đứa gây lộn con ghi tức con ghi chửi <laughs> à rồi sao cô lúc đó cô làm sao thì phải làm thinh thôi chứ đâu có binh đứa nào bỏ đứa nào dạ <laughs> thôi giờ nó con dậy nấu cơm cho cô mẹ vợ ăn chưa chưa nó không biết nấu cơm trời ơi con nấu con nấu toàn mấy món ngon không nhưng mà do mẹ dành nấu thì bà không bún cá ngừ nè hồi hồi đó con con chỉ nguyên nấu nó đúng rồi có một lần về nó nấu bún cá ngừ có một lần thôi đó hả có lần thôi Úp thịt nướng rồi con à, tại cái cái phong nhà em là người huế thì à, nấu ăn người ta kỹ lắm theo kiểu mà gọi là cung đình á yeah. Dạ. hơi buông chú thì hầu như trong nhà ai cũng biết nấu ăn hết nấu ngon nhưng mà chưa có cơ hội thôi từ từ từ chưa có cơ hội hả tại mẹ dành làm hết à nhưng mà thật ra là anh cũng phải có một ngày nào đó anh nấu ăn cho gia đình anh chứ nhà nhà không tin tưởng mỗi lần anh nấu cái gì cái là là kiếm kiếm cớ nhưng mà anh ăn anh thấy ngon ờ à. à, mà ví dụ thay vì ăn xong rồi rồi rồi, rồi thấy dở thì lơ lơ cái này chưa ăn mà mà đã lơ luôn rồi à, bây buồn quá thì tôi thấy cái cách em nấu ta cũng ngại <laughs> nhìn cách ta cũng ngại ờ. mình cảm giác là, là mẹ vợ với con rể hợp nhau những điều gì cô tánh tình thì cũng hợp lanh ừ. lẹ rồi đó dạ quạt bát rồi đó vậy với nhà chắc ờ, cô cũng hay chọc chú lắm hả <laughs> đúng không tính tình tính tình giống giống dạ, con rể mà dạ. nhưng mà không có nhây giống nó nó nhây quá <laughs> tại vì nhà cô thì có hai đứa gái à dạ có nó về á thì nhà được thêm vui dạ cô cũng thương nó như con ruột á chứ không có nghĩ nó là con rể anh cảm thấy là mình với mẹ chưa hợp nhau điểm nào không anh tôn trọng mẹ mẹ tôn trọng anh thì hai người tôn trọng nhau thì nó không có một cái mâu thuẫn nếu mà có thì cũng giấu à giấu tại sao lại giấu nói ra người ta biết sao ô tốt ba xấu cha chứ tức là anh đang giấu với chương trình đó hả anh không dám nói ra đúng không không anh nói nếu mà nếu mà có à. chết chết chết nếu mà có anh cũng giấu tức là tương lai cũng sẽ giấu luôn à mày cứ môi môi này chi trời qua đi <laughs> mà em thắc mắc một cái gì nè mình là con trai á sao mình chịu đi ở rể vậy ta anh sống anh thoải mái mà thì biết cái tính anh mà thoải mái lắm anh cũng không nghĩ là ở rể đâu ừ. và chẳng có cái gì gọi là à ờ nhục nhã hay gì tại thật sự do mình cảm nhận sao thôi ở ra đi hai vợ chồng ở đi nhà đã ít người rồi người ba với mẹ rồi đứa đứa con gái ừ, có đứa con gái nữa vẫn vẫn chưa an toàn thì đứa gái giờ đi theo mình ra một cái nhà khác thì rồi lại thiếu một người nữa thấy sự an toàn với là ở dưới cái hóc môn á và nhà đất cũng rộng á nó nói đất rộng lắm thì cũng sợ nên ờ, ở bên này thì cũng đâu có sao đâu cũng đâu có không nghĩ gì thì đúng đó dạ. có gì đâu ở rễ bình thường thôi mà anh không biết những ngày mà không có anh ở nhà sau này cái những ngày mà anh đi về một cái là cơm là thế nào cũng có đó còn những ngày mà không có anh á là dù anh ở nhà với là bé quyên á ăn ngoài không à có anh là là mẹ luôn luôn nấu luôn luôn khi nào anh về cũng có đồ ăn á ví dụ mà anh vô tình anh nói ví dụ thèm này thèm kia là là là, là, là qua hôm sau là, có liền có à. liền đúng không dạ chứng minh được rằng là mẹ vợ rất là thương con rể thì mất mới gì mình không ở đúng không em dạ đúng rồi à, anh nghĩ điều đó đúng mà còn ba vợ thì sao em có dám chọc ba vợ không ừ, lâu lâu chọc ít thôi nhưng mà ba vợ chắc khó hơn đúng không không dễ hơn mẹ nữa vậy hả bà ờ, già cũng hiền luôn hả dạ hai hai, vợ chồng hiền lắm à, con rể có bao giờ tặng quà cho mẹ vợ chưa nhớ là cái chắc chưa quá có có nhưng mà mẹ không để á. thì có đâu con nhắc chứ chết nhắc ra kỳ trời ơi chết rồi trời qua đi lộc ơi qua đi con đâu khác đâu có qua được vậy là thiếu sót lắm đó nha không phải tại... 6 năm quen nhau ờ. một năm mấy cưới nhau mà chưa có gì cho mẹ vợ hết anh cũng biết sẽ chị anh ở nhà vậy một hai năm đầu anh quen thì em còn tặng quà chứ những năm sau anh cũng không có tặng quà anh giống như anh cái đó là do anh đó chứ không phải là gì hết ờ, trơn thì đó. đó anh đang kiếm đường lấp liếm này mà khó quá nè à. Ờ. Tôi <laughs> xin nhờ mua bánh kem Rồi anh có tặng cho mẹ thí dụ cái áo nào chưa Hay là một cái kẹp tóc gì chưa Ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 có suy nghĩ lâu quá không có chưa chưa thì nói chưa đi thôi tại mới cưới con năm mà mẹ mới cưới con năm mà mới cưới một năm đúng rồi lúc đầu ừ. anh cũng biết mẹ rất là lâu rồi đúng không chẳng lẽ trong suốt khoảng thời gian đó anh không gặp mẹ ờ à, thì đó nhưng mà thật sự là à, anh phải công nhận với em là mình thiếu sót đúng không cảm, cảm ơn em nhiều nghe lọc đi thì đúng rồi chưa con nói chưa thì mai mốt là mua cái à, gì đó tặng mẹ cũng được đó <laughs> anh thấy kể nãy giờ anh làm thấy cái sự quan tâm của mẹ vợ đối với em rất là nhiều nhưng ngược lại thì sự quan tâm của em đối với mẹ vợ nó hơi bị ít nó chưa có chững chạc lắm kiểu nó còn nít lắm đó. nó chưa có được như là cha <laughs> chưa được không được như cha rồi có cho bú hay là thai tả gì phụ không cô không dạ, dạ à, đúng rồi hãy bữa khi nào mà con nó ị thì nó chạy nó nó không Đâu mấy lần đầu con có thay chứ bộ trời ơi sao vậy anh có đức bất tình tưởng quá đó. trời ơi tại gia đình, sao anh gia đình, lại chạy gia đình anh đang hạnh phúc lộc ơi <laughs> không phải thật ra là mình nói ra như vậy á là giúp anh đó chứ để mình thấy được cái thiếu sót của mình không nhưng mà anh thấy nè ví dụ mà mẹ chăm cháu mà mẹ cảm giác giống như là mẹ không thích á thì nó khác còn này thích lắm thích lắm nên mình không có dám dành nhưng mà là con của mình mình phải cũng phụ thì phụ anh đứng ngoài anh anh anh, anh phụ hợ ví dụ lấy giấy này này nọ hơn chứ giờ thích quá <laughs> nó dành tiền nó, nó, nó lấy giấy mà nó hơi gớm nó để cho mẹ làm hết thì trong lớp hồi xưa hay chọc nó dễ chả mà em thân rất thân với anh anh cũng nói trời ơi anh thân với phước lắm luôn thân nó thân anh nó kêu anh nó vô dẫn chương trình đi <laughs> mà em là thân tượng ừ, cô lê giang nữa rất là thân tượng mà tới nỗi mà hồi đó em còn diễn nghe là là em còn mua quà cho là lạc xuống là em còn muốn tặng cô lê giang là phải qua trung gian lọc là em phải mua hai hộp là tặng lọc rồi mới tặng cô lê giang không có nha không có, có. cái cái cái, cái khoai lang đó anh nhớ mà cái đó là em mua nha không em nhờ anh gửi tiền nghe em mua nghe vậy ơi nhờ mua giùm nghe nhưng mà anh có tặng cho mẹ em tặng cho mẹ em là chuyện của mẹ em còn em... em là mua nghe lâu quá không nhớ thôi đó nói bậy bạ không mà cô cái ngoài cái việc mà cô chăm sóc ờ, con cho ờ, đức á cô còn làm gì cho cái đức nữa không đức gây ra phiền phức gì cho mẹ vợ nữa không nhà nó nó bài đã nuôi chó rồi nó nó nó đi không à đó nuôi mấy con nuôi cả chục con chó luôn rồi ai lo ở nhà thì sáng á, cô đi chợ về nấu ăn xong rồi để đó nhỏ à, nhỏ em đó em quanh á cho ăn có khi nó về nó cho ăn phụ sao nó cho ăn phụ đó nó phải là ngồi cho ăn chính chứ cho ăn chín con cho ăn chín mà cho phụ nuôi trên mười con cho ăn phụ không vậy <laughs> mà nuôi nuôi alaska với cô đình không nó bự rồi nó nuôi cá nó về cái nó nó chăm sóc cá nó không nó về nhiều khi mình ẩm con nó trong nó lại nó hung con nó đựng con nó về cái rồi nó nôn vô mấy chậu cá chậu cá ăn rồi ăn xong đã rồi nó mới quay lên nó thăm con nó tại tại mọi mọi người đang giữ giữ lại con cưới con dành nó kỳ lắm không phải chịu lộn lắm không phải vợ nó chửi nó lắm tối ngày nó cứ chửi thuốc vui gì ngủ ha mở sạch sẽ không cô mở sạch đó anh nó nó dành nó nói rồi nó đâu có cho con nói đâu nhưng mà thật ra là ngày hôm nay á cô mong muốn anh đức thay đổi cái điều gì cô bây giờ á cô chỉ mong muốn là cho hai đứa nó chững chạc không có mà chọc nhau để gây lộn nữa đó cô chỉ mong vậy thôi đó mày mong vậy đó để coi vợ em mong gì nha vợ em có gửi thư nè chết ờ ơi mong cái gì đây cầm mới lọc <laughs> kính gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu trước tiên em muốn cảm ơn chương trình tạo điều kiện cho hai mẹ con cùng tham gia chung một chương trình mẹ ơi con muốn nói với mẹ là nếu có gì không hài lòng hoặc buồn về hai đứa con đó thì mẹ cứ nói thẳng với tụi con nha mẹ để tụi con biết mà sửa chứ đừng có sợ tụi con gây lộn rồi lại không nói mà buồn à, buồn buồn hoài tại tụi con gây lộn như con bữa <laughs> luôn một ngày không gây là tụi con không chịu nổi nên không sao đâu mẹ đừng lo gây chuyện gây lộn là chuyện bình thường còn bá đức anh ơi chồng ơi em mong muốn anh sẽ trưởng thành hơn biết nhường nhịn và lo cho gia đình hơn là lo cho mấy con cá <laughs> bớt ngay lại để vợ chồng đỡ gây lộn nhiều khi mình phải hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe chứ đừng lúc nào cũng cãi lại nha anh cuối cùng hãy làm một người cha có trách nhiệm hơn em yêu anh và thương mẹ nhiều cảm ơn vì có mẹ và có anh luôn ở bên em Chào. nãy giờ anh ngồi nghiệm nghiệm lại anh cứ nghĩ là ờ à, mình làm rất là tốt cái công việc là con rể nhưng mà thật sự không đúng là đúng là nhân vô thập toàn không thiệt phải sống phải uh, sâu và chú tâm hơn nữa đúng không anh hơ đúng rồi em còn lơ là quá quá lơ là quan tâm với ờ, mẹ vợ nhiều hơn chút xíu nữa bởi vì chính mẹ vợ là người quan tâm đến chàng rể rất là nhiều điều đó cho thấy rằng là mẹ vợ rất là thương chàng rể ở đây và em cũng không đừng có ngại ngùng gì khi ở nhà này cả tình yêu thương của mẹ rất là bao la đối với em và hy vọng rằng em ờ, chăm sóc con nhiều hơn chăm sóc cá ha lâu lâu có món quà để tặng mẹ vợ đơn giản vậy đúng không cô dạ đúng dạ rồi cảm ơn cô à, về à, rất là tham gia chương trình thì cô cũng à, cảm ơn chương trình nhờ vậy mà cô nói lên hết được sự thật luôn rồi nó giấu luôn <laughs> nó giấu bây giờ nó giấu hồi nãy giờ mẹ nói thiệt luôn hả mẹ nói thiệt luôn trời ơi <laughs> tưởng mày giỡn đó trời mẹ nào giỡn con <laughs> nào một kỷ niệm chương trình gửi tặng ha chúc dạ. gia đình thật sự sức khỏe hạnh phúc và thành công nha dạ ờ, cô cảm ơn dạ.